Vâng, nghe cả, cán bộ ơi. Rồi ờ, à, ok, anh thì uh, vừa rồi là có xảy ra nổ súng với lại bên phía cảnh sát là anh tường thuật lại rõ cho tôi là vụ án này là như thế nào đây? Sao lại có dẫn đến sự việc là bắt buộc phải nổ súng như thế? À, các anh bắt tôi tội tội gì anh? Anh nổ súng vào cảnh sát. À, tôi nổ súng cảnh sát hả? Ở ờ, cái này thì rõ ràng rồi chứ không lẽ anh chơi đồ anh quên anh chơi xong bây giờ anh tỉnh anh quên đồ à? Tôi không biết anh ơi, anh ừ? có bằng chứng không anh? Ừ. Rồi ờ, chờ xí nhá. <coughs> ờ, sĩ quan Dante xuống dưới phòng ờ, thẩm vấn giờ tôi gặp nhé. À, em đang ở trên phòng phỏng vấn đấy anh Phong ơi. Ở dưới phòng thẩm vấn em ơi. sao là trên phòng? À, đang phỏng vấn một người uh, tội phạm luôn nè à, bây giờ à, bỏ người đó ở đó đây để người đó ở đó đi rồi à, đi xuống đây gặp cái à, người dưới đây cái à, anh ta đòi à, yêu cầu bằng chứng là có nổ súng và cảnh sát kìa đòi cái mã mẹ nó <coughs> rồi anh uh, Dante anh uh, giải quyết vấn đề danh này là sự việc như thế nào anh tường thuật lại rõ cho cả tôi với là anh bạn này nghe đây anh ơi anh có thể gỡ còng cho tôi có thể ngồi tự nhiên ở xuống không anh không anh ngồi không. thì ngồi chứ anh, anh đâu có liên quan tới cái còng đâu anh bạn à, thì à, mấy anh này tên gì nhỉ anh này uh, tên, uh, nhìn như thế này quen mặt lắm chắc anh anh thành đúng không anh z à, anh không anh z nguyễn đúng không Thành là ai anh? à, không, tôi tôi nhớ nhầm thằng em tôi dưới quê tôi <coughs> anh ơi. anh giết à... quyện đúng không? À, không biết anh ơi, tôi, tôi lục ừ. chứng minh dân tôi coi tên tôi tên à, gì anh Rina, vô hỗ trợ anh ờ, tìm cái chứng minh dân trong người anh đi. À, Green biết làm vậy. Thôi để tôi gửi còng tôi ra đi. À, không cần đi sâu vào vấn đề ấy đâu. Giờ anh này muốn bằng chứng thôi đúng không? Sếp không? Đúng rồi, anh, anh bạn này muốn... AI vậy anh ơi anh uh, nói khi nào cần và họ được hỏi thôi nhé rồi uh, sĩ quan uh, Dante nói đi rồi uh, thì uh, bằng chứng á, thì uh, chúng tôi sẽ cung cấp khi mà luật sư của anh kiện chúng tôi và riêng tôi là sĩ quan Dante chat và bên anh một người nào đó trong các anh và tôi có body cam là bắn vào chúng tôi còn nếu mà anh muốn uh, biết á, ai là người bắn hay là có vi phạm luật hay không á thì à, anh sẽ nhờ luật sư anh làm một cái uh, văn bài uh, kiện uh, tụi tôi nhé văn bằng kiện tụi tôi nhé thì uh, chúng tôi sẽ cung cấp bằng chứng sau khi mà cái uh, văn bằng nó được kiện lên còn bây giờ ờ. thì uh, chúng tôi sẽ xử anh là tội tấn công cảnh sát và tàn trữ vũ khí uh, hạng nặng nhé ờ à, anh ơi từ từ anh ờ, anh uh, hỏi OC tí nè anh server này có có luật sư không à, thì ờ, tôi không biết nhưng mà ai nhớ tôi nhớ ai nói là luật sư gì đấy tôi đâu biết đâu để cũng nói từng lên bài kiện đấy anh, anh có bằng chứng là luật sư không à cái đó à, nếu mà anh không có thì à, cái đó là do bên anh nhé tôi tôi chỉ à, là trong lúc làm việc tôi không tiếp nhận câu trả lời của anh được chưa ờ, nghe, không nghe, tôi không nghe, trả lời nghe, nữa thế thôi dần dần dần dần dần nào nào dần dần dần dần dần có gì chơi đó chứ hello nghe không thành ơi gì không ờ, gì nghe gì đâu giờ server này có luật sư không có nóng à không, tôi hỏi sư bà có luật sư Có không? luật sư, nhưng mà bằng cấp thì ừ, hiện ừ. tại thì do bên phía chính phủ chưa có mở lớp này để... tại chưa có anh, thì nó chưa phong... Em mất thời gian gì vậy anh em <coughs> Ông bớt mất thời gian dùm cái đi Rồi, rồi tập trung vấn đề đi em ơi bài kiện mà. Tập trung vấn đề, tập trung vấn đề Ông lên bài kiện, ông có bằng chứng là nói tôi, nói tôi là luật sư không? tôi không biết nhưng mà hỏi đang đã từng đã từng có gia đình lắc nhắc lên lên nói vậy đó kìa nó đứng nó tôi có tự nhận tôi là luật sư không thì tôi đâu có nói là luật sư đâu thì bây giờ cái vấn đề bây giờ á tội của anh đã vi phạm rồi là cái này là bây giờ nói nghe nè bây giờ nói nghe nghe quay lại tình huống này bây giờ bây giờ nếu như cái lan man ra cái vấn đề oc là đi ra kiện mg hết luôn nhá cái vấn đề không lan man ra vấn đề ic ra ic đang vấn đề ic được chưa bây giờ mọi thứ anh nói ở đây có thể dùng để chống lại anh khi mà có bất cứ bài kiện nào đưa lên tòa án để kiến nghị và nếu như bên anh không có luật sư hoặc là anh không thể tự đại diện bản thân thì bên uh, cảnh sát chúng tôi sẽ cử ra một người để đại diện cho bà Gan được không không bây giờ tôi đã tự đại anh diện cho bản thân chưa? không cái vấn đề anh, có quyền những gì từ từ anh anh anh anh nói xong chưa để tôi nói không bây giờ anh rồi không bây giờ anh nói xong chưa anh anh nói xong chưa bây giờ những gì tôi có quyền nói không bây giờ tôi có bây giờ anh nói xong chưa anh nói anh nói anh xong chưa anh nói quyền anh nói xong chưa anh nói xong chưa tôi có quyền những gì tôi nói và anh có quyền anh có quyền ghi chép lại anh có hiểu những gì tôi nói không dạ, anh có hiểu tôi nói gì không bây giờ anh có hiểu tôi nói gì không không có nói nhiều nữa cưỡng chế bắt giữ đi không cần nói nữa anh nói xong chưa cưỡng chế bắt giữ luôn đi nói nhiều quá tôi hỏi anh cái bây giờ cái vấn đề bây giờ có tích tụ tình huống hay không hay là bây giờ là cái vấn đề là là là là đứng đây cãi nhau mẹ vô tình huống mà đủ má tào lao vậy